cái tấm buồn cân là đó để nó ăn luôn này chứ không cái này cái ăn với nó nữa đặt nó nữa rồi lúc con con ờ, con chút rồi đấy rồi đó chúng mới đôi là cái cỏ chứ ờ, cái ép đấy chúng ta không qua cái ta không? đôi cuối bữa em mà linh và nó lịch kéo cạch cạch ơi bữa cạch cũng là ừ. Ờ. Ờ. Đó. Cái chế chứ chế, dù dù ra dù ba đốn à dạ đó cái đàn cò anh ấy luôn cái này nó đã với bà của tôi này mong vằn nói đẻo gần nói tôi bao tôi ngọt trò là tôi biết con đi ở cổ đằng cấm nạt à rồi cái khổ nó đồng lên cái đỏ nó bao thành gọt bóng thì từ tôi từ từ từ từ 나무 껌을 내게 만들어야 돼. 호박 껌을. 마무리 다 넣을까? nói trong đâu khao lấy quần vừa rồi đó rồi nhổ ngang này cái nguồn này cái mà Ya dạ, kalau con gọt rùm vậy. Ý dối mày qua. Sao lại đẳng một mua kiên luôn vậy? 哦